má đây là trên tay cái được được được. cái trên xong là còn xong bắn này luôn á khánh đủ má được được được ép lên kìa ép lên kìa bắt nó con con con con mít nó con mít nó nửa bình này trời ơi nửa bình bắn cái lồng gì vậy ta cái lồng gì hết từ từ mẹ nghe rồi long a long a gặp nè long a gặp nè ờ anh yếu long quá rồi thôi yếu rồi run tay nó còn nó còn ít á. Long Mai giờ mấy này biết cái đánh nó quá mà coi nè chuẩn bị nè lên qua đứng đi tự nhiên tự làm khổ mình tự mình tù hay không có làm chi không biết Thua, à đủ Smoking grenade. mẹ cầm đéo được B còn hai về mày xuống mày bắt luôn thằng cầu đi Chữ B giữ mít chắc nha Để nó móc qua là mệt á Mấy này nó ăn dưới năng quen ấy không Chà nó. mày lên cao đi anh canh ở dưới đi anh cam ở dưới cho anh em kêu có là ra bập nhau về luôn về luôn nice đéo mất shot. nào anh đéo mất máu nào <laughs> hello Mày lên lại đi, anh xuống lại luôn Clear, clear. Lên đi. Nhà bay. Bomb spotted. Bay. chụp hình đi à. Ruro nhập, Ruro nhập Ruro nhập luôn, tự tin thôi nhé luôn nha Đéo mất máu dạ, nào anh em mình làm hết Đéo mất máu, hết đi con mẹ mày Làm cái lồng Lộn đang giỡn với anh thì quay qua thấy nó đi ra bà nội về nhảy vai cả kêu bọn nó mạnh mẽ lên đi em kêu nó mạnh mẽ nó thích em vậy này ma thầy đạn lỗi map này đánh na nè anh ơi lên thủ a với em nè nó đánh lại nằm ma sao biết thì anh đấm ra mấy cái chết mẹ mất solo skill kill! có mít combo trời ơi làm ba luôn rồi. chuẩn bị làm bốn làm năm này thịt ma sáu chín còn em còn cầu mít anh đang làm cầu mít năm kìa cầm lục này